đặt nào đặt nào đặt ngay khách sạn có ngay có ngay trên ứng dụng ngân hàng đặt nào đặt nào đặt ngay khách sạn nào có ngay có ngay trên ứng dụng ngân hàng nhanh hơn tiện lợi hơn khi đặt khách sạn ngay trên Vietinbank ip mobile